nấu nướng á, ở phía sau đây và bên dưới bếp á, thì bên cửa hàng chúng tôi bọc lưới che chắn lại rồi để tránh những cái trường hợp là chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên các bạn hãy yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp vào cửa hàng chúng tôi thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn được xem á đó là tính năng khóa ga khi mà lửa tắt thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu và một bếp nướng đây. ở đây chúng ta có thiết kế là bếp nướng rất là tiện lợi đây rất là lợi các bạn vệ sinh trừ rửa cũng như là có thể sử dụng các bạn chỉ việc kéo ra như này đặt thực phẩm các muốn nướng ở bên trên vỉ đây và cho vào bên trong để nướng thôi các bạn không có mất thời gian và công sức để đốt lửa than rất là tiện lợi các bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa xanh rất là đẹp thì tiếp theo tôi sẽ bận nhỏ cả ba ngọn lửa này lại để ờ, có thể ờ, dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ra khi mà tắt lửa cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây á thì ở phía sau đây nó sẽ có một cái que cảm biến tự động khóa ra chống rò rỉ thì sau khoảng 5, 5 đến 7 giây á thì que cảm biến này á, nó sẽ nhận được tín hiệu lửa tắt thì bếp sẽ tự động khóa ra đây bếp đã tự động khóa ra kèm theo thông báo là tiếng bếp đây thì cũng có một số nơi bán khác đó họ cũng có quảng cáo đây là cái tính năng chống trào hàm bí khi mà các bạn nấu á, nấu nướng á, mà nước nó có trào ra bên ngoài á, thì nó sẽ chạm một cái đầu chia lửa này đây đây khiến cái lửa tắt nhưng mà các bạn chú ý một điều á, là cái đầu chia lửa đó nó nằm cao hơn là cái bề mặt yếu của chúng ta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 thì tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để thay thế cho hai cái nồi thì tính năng này á, là khi mà các bạn mà có nấu nước á, mà các bạn mà có lỡ các bạn quên á, không có khóa ra mà bạn bỏ ra công việc đấy các bạn quên á, thì khi mà nước nó cạn nồi á, thì bếp cũng sẽ tự động khóa ra lại rất là an toàn và tiện lợi đây thì ở đây cảm biến cái này đây nó sẽ chịu là nhiệt độ á, lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới cái nồi của chúng ta nó phải đạt là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra thì nếu như các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà đó, thì các bạn nên ờ, sử dụng những loại nồi đó có đáy dày các bạn không có nên sử dụng những nồi đáy mỏng vì những nồi đáy mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi qua thì nó sẽ làm nguội cái nồi đi thì độ thiểu thể cận mất mức từ 200 cho đến hai trăm rưỡi thôi thì biết sẽ không thể nào phá ra được rồi để cái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 mà một ngày các bạn ăn hai buổi á, thì các bạn sử dụng được khoảng từ hai đến rưỡi đến ba tháng tức là mỗi tháng các bạn chỉ tốn khoảng trăm năm mươi ngàn tiền ga thôi rất là tiết kiệm ga đây cả hai biến đều đạt nhiệt độ cao đây nên là đã tự động giảm nhỏ hơn lửa lại thì đầu bếp bên trái của tôi đây là hai trăm chín này thì đầu bếp bên phải của tôi là ba trăm hai thì tùy vào cái vị trí gì đó sẽ khác nhau thì cũng như tôi đã nói á, vì biết sử dụng rất là hao pin nên là sẽ có một số pin này các bạn không nên sử dụng chẳng hạn như là pin con ó pin con thỏ đây thì những loại pin này các bạn chỉ có thể sử dụng từ 15 cho đến 20 ngày thôi một số loại pin tốt hơn như là Panasonic, Toshiba và Maxell á thời hạn sử dụng có thể lên đến được từ 30 đến 40 ngày nhưng mà những loại pin này á khi mà các bạn sử dụng cho biết và nhập thì nó sẽ rất rất là kém nên là các bạn không có nên sử dụng bếp đã tự động phá ra sau tính năng nước cạn ngồi đây chúng ta khóa ra chúng ta cũng mở đây thì để mà khắc phục cái vấn đề về pin thì khi mà các bạn mua pin cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc như thế này đây. một bộ pin sạc bao gồm một cái pin sạc như thế này thì đi kèm với nó là một cái lò xo và một cái ổ cắm sạc với đoạn dây dài ba mét như thế này đây thì tuổi thọ của pin pin này nó sẽ khoảng từ 2 đến 3 năm Ý, rồi thật sự các bạn tuổi thọ của pin pin này nó nó sẽ khoảng từ 3 đến 4 năm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 các bạn sẽ ghi được tiếp vào cấm hẹn giờ này tiếp theo là ghi bổ điện đây ổ nút động thời gian thì khi mà các bạn uh, sử dụng ổ hẹn giờ này á thì các bạn lưu ý một điều á chúng ta thể học ở nhà trống các bạn sẽ đi chơi ngoài hết vì nếu như mà các bạn uh, sử dụng cái hẹn giờ á vẫn đi bên trong á thì khi hết thời gian chơi ổ cắm á thì bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường vì là nó còn cái nguồn điện được tiết lộ trong bếp nên là các bạn ờ, hãy lưu ý cái điều này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 ở bên đây đây là tính năng rang xào độ khô thì các bạn ấn vào giữ khoảng từ 3 năm giây thì có thể kích hoạt tính năng sử dụng đây đây khi đèn hiển thị ánh sáng đỏ như thế này là các bạn đã có thể kích hoạt tính năng thì tính năng này á như ban nãy tôi đã nói á, ở cái quay cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga lại nên khi mà các bạn rang hoặc là xào những món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á, chẳng hạn như là rang đậu thì các bạn sẽ kích hoạt tính năng này lên thì khi mà các bạn kích hoạt tính năng này á thì cái que cảm biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ từ hai trăm đến 300 thì lúc đó các bạn có thể rang xào thoải mái như món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao mà không sợ cái nhiệt độ nó, nó bị kìm hãm lại đây là tính năng rang xào đồ khô thì bếp bên cửa hàng của chúng tôi sẽ được bảo hành một năm trong vòng 10 ngày đầu tiên á nếu như mà các bạn sử dụng có xảy ra lỗi về kỹ thuật á thì bên chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn bếp mới với cái giá trị tương đương